người tí hon có thực sự tồn tại, ngay cả các nhà khoa học cũng không giải thích được. Xin kính chào các quý khán thính giả thân mến của Duyên Văn Cổ, tôi là Thúy Hằng. Dù ít dù nhiều, chắc hẳn quý vị cũng đã từng nghe qua các câu chuyện huyền thoại về người tí hon hay người lùn rồi có đúng không nào? Nổi tiếng và dễ nhớ nhất là câu chuyện về nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn trong truyện cổ Grimm. Vậy thì bảy chú lùn nhỏ đến mức như thế nào mà lại được gọi là chú lùn đây? Trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Gulliver Du Ký cũng có kể về một vương quốc đầy những người tí hon như vậy. Vương quốc tí hon này có tên là Lilliput. Kích thước con người và thú vật cùng với tất cả vật thể tại vương quốc này đều chỉ bằng 1 phần 12 con người hiện đại chúng ta mà thôi. Nếu lấy chiều cao trung bình của người hiện đại là 1,75m, thì những người tí hon ở vương quốc Lilliput chỉ cao khoảng 15cm, tức là chỉ gần bằng một cái thước kẻ mà chúng ta thường sử dụng ở trường. Như vậy là quá dễ thương có phải không ạ? Nói đến đây, nhiều người có thể nghĩ rằng điều này không phải chỉ có trong truyền thuyết hay chuyện cổ tích hay sao. Nhưng kỳ thực, trong nhiều tài liệu cổ thực sự đã có ghi chép về sự tồn tại của những người tí hon rất chi tiết và còn sống động nữa. Vậy thì ngày hôm nay, mọi người hãy cùng với Thúy Hằng phân tích qua những tài liệu này xem sao nhé. Người tí hon thực sự được ghi chép trong sách cổ Liên quan đến những người tí hon, trong các sách cổ của nước ngoài đã có rất nhiều ghi chép về khía cạnh này. Trước hết, chúng ta hãy nói đến cuốn sách cổ của Trung Quốc. Trong cuốn sách Quảng Tử có ghi chép về người tí hon. Theo mô tả, họ trông giống một người trưởng thành, chỉ cao 4 tấc, mặc áo màu vàng, đội mũ màu vàng và thích chạy nhảy khắp nơi trên một con ngựa nhỏ. Trong Sơn Hải Kinh cũng có ghi chép rằng vương quốc người Tí Hon nằm ở phía đông. Họ có dáng người nhỏ bé, cao chín tấc. Họ sợ bị chim mòng biển nuốt chửng nên không dám đi lại một mình. Trong duyệt phi thảo đường bút ký của Kỷ Hiểu Lam có mô tả rằng ở huyện Địch Hóa, nay là Urumqi, thuộc khu Tân Cương, thường có thể nhìn thấy những người tí hon chỉ cao hơn 30cm nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé đều có cả. Mỗi khi cây liễu đỏ nở hoa, những người tí hon này lại đi bẻ cảnh liễu rồi kết thành những vòng hoa nhỏ, sau đó đội lên đầu rồi cùng nhau ca hát, nhảy múa theo từng nhóm. Giọng hát của họ rất tinh tế, đẹp và du dương. Đôi khi, những người tí hon này lặng lẽ lẻn vào lều của các đồng chú của triều đình để ăn trộm thức ăn. Nếu chẳng may bị bắt gặp, họ sẽ quỳ dạp xuống đất và khóc lên như một đứa trẻ. Nếu bị trói lại, họ sẽ tuyệt thực để chống cự. Trong cuốn Thái Bình Nghiễm Ký cũng ghi lại một đoạn văn như sau – ở Tây Bắc Hải có một nơi gọi là Hạc Dân Quốc. Người ở đây chỉ cao 3 tấc nhưng bước đi nhanh thoản thoắt, có thể đi hàng nghìn dặm mỗi ngày. Vì thân hình quá nhỏ bé nên thường bị hạc biển nuốt chửng, nên họ đã nghĩ ra một cách đem những khúc gỗ khắc thành những hình người giống họ, khắc hàng trăm khúc gỗ như vậy rồi đặt chúng bên cạnh bờ biển hoang vắng. Hạc biển cho rằng những hình gỗ này chính là người tí hon thì liền lao xuống và nuốt chửng chúng. Cuối cùng thì hạc biển đã bị nghẹn mà chết đi. Cứ như vậy, hạc biển bị lừa nhiều lần nên hiểu rằng ăn người tí hon sẽ bị chết nên nó sẽ không dám ăn nữa. Như vậy, những chi tiết này rất giống với những người tí hon sợ chim bòng biển nuốt chửng trong Sơn Hải Kinh mà chúng tôi vừa nhắc bên trên có phải không? Nhưng có một vấn đề, từ cách người tí hon dùng gỗ che mắt hạc biển để tránh nguy hiểm thì có thể nói rằng trí tuệ của họ cũng không hề kém so với con người thường lúc bấy giờ, thậm chí còn cao hơn. Hơn nữa, những nhân vật tí hon được ghi chép này đều hiểu phép tắc và biết xấu hổ, tâm linh và thói quen sinh hoạt thì lại không khác gì so với người hiện đại chúng ta. Nhưng thân hình của họ thì nhỏ hơn một chút và họ không chỉ thông minh mà còn rất hiểu biết về văn hóa, còn có cả kiến thức nữa. Theo ghi chép của những cuốn sách cổ này, rất nhiều cổ nhân đã nhìn thấy người tí hon, không chỉ nhìn thấy họ mà có thể thực sự đã tiếp xúc với họ. Nếu không thì họ đã không thể mô tả những nhân vật tí hon một cách chi tiết tới như vậy người tí hon chỉ là truyền thuyết. Vào tháng 10 năm 1932, khi đang tìm vàng ở dãy núi San Pedro ở Wyoming, hai nhà khai thác vàng người Hoa Kỳ là Cecil Mann và Frank Clark đã sử dụng thuốc nổ để làm nổ một mạch khoáng. Sau khi bụi đất tản hết, cả hai đã phát hiện ra một hang đá. Trong hang có một vệ đá nhô lên, chỉ thấy có một người nhỏ bé đang ngồi lặng yên trên đó, mắt to trừng trừng đang nhìn hai nhà khai thác, khiến họ sợ hãi và bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, cả hai lại chợt nhớ ra. Khoản đã, người có thân hình nhỏ bé kia dường như không động đậy. Vì vậy, cả hai đã giúp Cảm quay trở lại hang động một lần nữa. Và sau khi xem xét kỹ hơn, họ phát hiện ra đó chỉ là một xác ướp của một người tí hon, còn chiều cao thì khoảng 35cm. Hai tay vòng trước ngực, hai chân bắt chéo dưới thân. Khuôn mặt của xác ướp này giống như một người già, với đôi mắt to, mí sụp, mũi tẹt, trán thấp miệng to và môi mỏng, da màu đồng và có rất nhiều nếp nhăn, có tay to hơn so với phần còn lại của cơ thể, với những ngón đặc biệt dài, đỉnh đầu phẳng và có một lớp keo dính, có vẻ ngoài cũ kỹ nhưng ngay cả móng tay cũng vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã đến để xem xác ướp của người tí hon này và họ còn đặt tên cho anh ta là Petro nhưng hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng anh ta chỉ là một đạo cụ do hai thợ đào vàng làm ra để kiếm tiền mà thôi. vì vậy, để xác minh đây có phải là một trò lừa đảo hay không, họ đã tiến hành kiểm tra hóa nghiệm toàn diện đối với Petro. Sau khi phân tích bằng tấm hình chụp X-quang, người ta thấy rằng bộ xương bên trong của Petro gần như y hệt với con người, nhưng cột sống của anh ta thì lại bị thương nặng, xương quay xanh bị gãy, xương sọ của anh đã bị vỡ ra dưới tác động nặng nề nào đó và lớp keo trên đầu anh ta thực sự là do mô não và máu đông đặc lại tạo thành. Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng Pedro có khả năng đã bị giết. Điều này cũng khiến cho mọi người lúc đó đã nghi ngờ có một sự việc chuyển động. Một vị giáo sư nhân chủng học khác, tiến sĩ Jokiel, cũng giữ thái độ hoài nghi về Pietro. Ông cho rằng đó có thể là hài cốt của một đứa trẻ sơ sinh, có thể là sinh non hoặc là tử vong ngay sau khi chào đời do bị dị tật não bẩm sinh chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút. Dị tật não bẩm sinh là một loại dị tật phát sinh khi mang thai. Nó khiến ống thần kinh trong phôi thai không thể phát triển được đầy đủ, dẫn đến mất toàn bộ hoặc là một phần hộp sọ của em bé và thiếu đi phần da bao phủ hộp sọ, dẫn đến thân não và tiểu não lộ ra ngoài. Đỉnh đầu thì bằng phẳng, nhãn cầu lồi một cách rõ rệt, gương mặt rất giống với ếch. Tuy nhiên, khẳng định này của tiến sĩ Gill chỉ có thể giải thích được hình dáng bề ngoài của Pietro, chứ không thể giải thích được tại sao tấm chụp hình X-quang của Pietro lại cho thấy những đặc điểm về bộ xương mà chỉ ở người lớn mới có được. Chúng ta biết rằng quá trình xương hóa của hộp sọ của một đứa trẻ khi sinh ra vẫn chưa được hoàn thành. Vì vậy, sau một năm rưỡi đến 2 năm sau khi sinh, xương sọ của trẻ mới được khép kín nhưng tấm chụp X-quang cho thấy rằng hộp sọ của Petro đã khép kín hoàn toàn, còn có một bộ răng hoàn chỉnh. Điểm khác biệt duy nhất so với con người là răng nanh của Petro sắc nhọn khác thường. Từ đó suy ra, Petro hoàn toàn không phải là sắc ướp của một đứa trẻ. Khoa nhân chủng học của Đại học Harvard cũng tham gia vào quá trình kiểm chứng này và cuối cùng họ đã xác nhận rằng Petro thực sự là một người tí hon, đồng thời cũng xác định được lúc Pietro qua đời là khi ông khoảng 65 tuổi. Không ai biết được ông qua đời vào niên đại nào, nhưng chắc chắn ông đã tồn tại rất lâu rồi. Hơn nữa, còn một điều trùng hợp là bộ lạc bản địa Hoa Kỳ sống gần khu vực núi Pinto là tộc người Shoshone và người Crow. Họ đều có truyền thuyết liên quan đến một bộ tộc người tí hon tại địa phương. Người Shoshone gọi những người tí hon này là Nin Embi và những người tí hon này có một phong tục đáng sợ, đó là nếu trong bộ lạc có người bị bệnh sẽ lập tức giết chết người bệnh đó bằng cách chặt đầu hoặc là dùng vật nặng đập vào đầu của bệnh nhân đánh giá về hộp sọ bị vỡ của Pitot thì rất có thể nói trùng khớp với truyền thuyết này. Xác ướp người tí hon được phát hiện ở bên trên quả thực đã mang đến vấn đề nan giải cho giới khoa học. Bởi nếu như thừa nhận sự tồn tại của chủng người tí hon thì lịch sử tiến hóa của con người sẽ cần phải được viết lại rồi. Người tí hon xuất hiện trước mặt con người. Vậy thì thời cận đại của chúng ta có từng xuất hiện dấu vết của người tí hon hay chưa? Câu trả lời là đã có, thưa quý vị. Tạp chí Destiny nổi tiếng của Hoa Kỳ đã đăng một bài báo vào tháng 5 năm 2004 rằng vào mùa hè năm 1942, một đứa trẻ 10 tuổi đã đi nghỉ mát ở vùng nông thôn thuộc tiểu bang New York cùng với cha mẹ của mình. Lúc đó, cậu bé đang ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ do bố cậu thuê, cách cửa sổ chỉ 10cm. Cậu bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa sổ rất nhẹ, giống như có người gõ móng tay vào kính, nên cậu bé đã đi về hướng tiếng động để xem thử. Bên ngoài bệ cửa xuất hiện một người đàn ông tí hon cao khoảng 30cm. Người đàn ông tí hon đang cười với cậu, đồng thời còn vẫy tay với cậu. Còn tiếng gõ cửa trước đó của cậu bé nghe thấy là do người đàn ông tí hon đã đập nhẹ chiếc gậy trên tay vào cửa sổ. Cậu bé nhớ lại rằng người đàn ông tí hon mặc một chiếc áo màu xám nhỏ và có vẻ như phần trên của cơ thể rất sát với nhau. Tuy nhiên, tay áo của ông rất rộng, quần tây chỉ dài quá đầu gối. Một chiếc thắt lưng màu đen vòng quanh cái lưng rộng, nhưng chiếc thắt lưng lại không có móc khóa và ông còn đi một đôi ủng màu nâu sẫm nhưng mũi giày của ông lại cong về phía sau. So với con người của chúng ta, người đàn ông này chả khoảng 50 tuổi. Cậu bé ngồi đó và nhìn ông ấy, họ chỉ im lặng nhìn đối phương. Khi cậu từ từ mở cửa sổ ra và đưa tay định chạm vào người đàn ông tí hon, thì người đàn ông đã lùi lại một bước rồi lắc đầu. Một lúc sau, người đàn ông tí hon đã nhảy ra khỏi bệ cửa sổ và đáp xuống bãi cỏ, nhảy băng qua bãi cỏ rồi quay đầu nhìn về phía cậu bé trong chốc lát, sau đó biến mất vào trong khu rừng. Vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ, cậu bé đã luôn tìm kiếm người đàn ông tí hon kẻ trên, nhưng cậu không bao giờ được nhìn thấy ông một lần nào nữa. Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn luôn tin rằng những gì mình nhìn thấy là sự thực. Cậu cho biết rằng bằng chứng rõ ràng nhất chính là dấu chân của người đàn ông tí hon vẫn còn in trên mặt đất phía dưới bệ cửa sổ. Khi người đàn ông đáp xuống, chỉ có một chân là dẫm lên nền cỏ, còn chân bên kia dẫm lên nền đất ẩm và để lại một dấu chân hoàn hảo. Sau này, cậu đã đem trải nghiệm của mình viết thành một cuốn sách. Tuy nhiên, đến đây lại có một câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Nếu như người tí hon là có thật, vậy thì tại sao họ lại biến mất? Câu hỏi này vẫn luôn gây khó cho con người ngày nay. Trên thực tế, nếu chúng ta có thể nhảy ra khỏi cái khung của khoa học cứng nhắc này thì có lẽ vấn đề sẽ được giải đáp một cách dễ dàng hơn. Từ những trường hợp trên cho thấy, người tí hon đã tồn tại từ rất lâu đời. Nếu trên trái đất có quy luật sinh tồn thì mọi sinh vật trên trái đất kể cả con người cũng phải tuân theo quy luật này nếu như muốn tồn tại ở trên trái đất. Theo suy nghĩ của Thúy Hằng, có thể có một số giả thuyết có thể xảy ra. Có thể những người tí hon này đã không phù hợp với quy luật tự nhiên của chu kỳ hiện tại nên đã bị đào thải. Sau khi họ bị tự nhiên đào thải thì phải tìm một không gian thích hợp cho sự sinh tồn của mình, chẳng hạn đi xuống lòng đất một số thì đi đến một chiều không gian khác giống như người ngoài hành tinh chẳng hạn. Còn một số thì lại tinh nghịch tìm đến không gian sống của con người chúng ta, gõ cửa nhà chúng ta, nên thỉnh thoảng sẽ có những người vô tình gặp được họ. Trong lịch sử phát triển lâu dài của loài người, có rất nhiều điều có thật đã biến mất theo dòng sông dài của thời gian. Cho dù đó là ngụ ngôn, truyền thuyết hay những phát hiện khảo cổ thì đều đang giúp chúng ta nhận thức lại thế giới này kiến thức của chúng ta là có hạn những điều chúng ta chưa biết liên quan đến sinh mệnh và vũ trụ lại vô cùng to lớn như vậy chẳng phải chúng ta đang dùng sự nhận thức hữu hạn này đi khám phá những điều vô hạn hay sao còn quý vị thì nghĩ sao về người tí hon và sự tồn tại của họ? Hãy cho Thúy Hằng và mọi người được biết trong phần comment ở bên dưới nhé!